Chào anh em, có cái đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất hiện nay à, đã ra mắt, anh em đã biết chưa? À, trong clip này, Tấn Tuân Casino sẽ chia sẻ tới anh em một cái đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất hiện nay mà trên thị trường hầu như là chưa biết. Anh em đang xem clip này thì hầu như là đã được biết được cái đồ chơi mới nhất hiện nay. À, đây, anh em xem kênh của Tấn nhé, thì nhớ like, comment những cái câu hỏi của anh em và nhớ đăng ký kênh theo dõi nhiều cái đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất hiện nay thì à, hôm nay Tấn chia sẻ tới anh em một cái công cụ uh, hỗ trợ cho anh em đi đánh sóc đĩa bịp nhá sóc đĩa bịp mới nhất hiện nay thì uh, cái đồ gì mới nhất hiện nay xin uh, giới thiệu tới anh em <coughs> đó được gọi là một cái bát tàng hình bát tàng hình thì uh, cái câu bát tàng hình thì nó là rất quen thuộc đối với anh em rồi nhưng mà là bát tàng hình này là bao đập ra cho anh em là không thấy nó được gọi là đồ chơi cặp bạc bịp mới nhất hiện nay bát tàng hình ở đây ngày xưa ấy là khi anh em ờ, chơi một cái bát tàng hình ấy thì anh em ờ, rọi đèn nó không thấy thì bây giờ cái bát tàng hình rọi đèn cũng không thấy nhưng cái khuyết điểm mà anh em chơi cái bát ngày xưa ấy, rọi đèn không thấy ấy, nhưng khi đập ra nó sẽ có cái vòng đồng ở xung quanh cái ờ, đế bát này anh em nhìn này nó sẽ có vòng đồng ở xung quanh đế bát này thì khi đập ra nó sẽ phát hiện được còn đến bây giờ thời điểm anh em đang xem clip này thì hầu như là sản phẩm mới nhất hiện nay về cái bộ môn sóc đĩa là cái bát tàng hình bao đập ra không thấy gì vì sao được gọi là bao đập ra không thấy thì là bên xưởng của Tấn Tuân Casino đã sản xuất ra một loại <coughs> mạch siêu nhỏ kèm theo là uh, gắn vào cái đít bát này nó ở một ví dụ cái vòng tròn bát này anh em sẽ chia làm 3 chia làm 3 phần thì nó sẽ làm ở một phần này thôi nó sẽ chỉ làm ở từ à, cái khoảng này thôi còn xung quanh này là không có anh em nhé à, nó sẽ làm ở trong cái khoảng phạm vi này thôi đó, à, trong cái chỗ tấn ờ, bôi màu này còn là xung quanh này không có thì khi anh em có vô tình anh em có đập bát anh em có để người ta đập đôi cái đi bát này ra thì nó cũng <clears throat> xác suất là không bao giờ vào được cái phần này vì phần này đã được gắn keo AB rất là chắc rất là tỉ mỉ cho anh em thì đây được gọi là cái bát tàng hình bao đập đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất hiện nay để giới thiệu tới anh em và cái sản phẩm này là sản phẩm độc quyền của bên Tấn Tuân Casino thì anh em nào cần thì có thể là xem hết clip này và đặt hàng bên ờ, Tấn Tuân Casino bát tàng hình bao đập anh em nhé thì ờ, bên Tấn nhận làm tất cả các loại bát bát sứ này bát nhựa này xưởng của Tấn nhận làm tất cả các mẫu mã theo yêu cầu thì đây cái bát thì nó vẫn là đặt lên cái đế sạc và anh em chỉ cần đặt bát lên là anh em có thể sạc được bát rồi bây giờ Tấn sẽ đi test cho anh em xem thì à, cái bộ dạng à, dụng cụ à, bát tàng hình này nó sẽ bao gồm cái gì thì à, nếu mà anh em nào mà không muốn à, dùng một cái điện thoại bên ngoài như thế này thì anh em có thể là dùng cái wi-fi anh em bật cái cục fi lên <coughs> anh em bật cục wi-fi lên sau đó thì anh em có thể kết nối vào điện thoại của anh em một cách bình thường nhất đây anh em gạt cục wi-fi lên Đấy. nó sẽ nhấp nháy đèn xanh anh em nhé anh em nhìn nào Đấy, nó nhấp nháy đèn sau đó thì anh em sẽ kết nối vào cái điện thoại nghe gọi của anh em luôn anh em sẽ kết nối wi-fi <coughs> bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em luôn nhé anh em sẽ bấm vào fi này Đấy, kết nối cái chữ AT AVTO này sau đó thì anh em sẽ vào một cái phần mềm tải trên à, app CH Play <coughs> nó được gọi là cái phần mềm à, e camera này anh em nhìn chữ e camera e dài camera anh em bấm vào nó Đấy, nó sẽ hiện lên này và anh em bấm start là <coughs> cái bát này thì khi khi đi chơi anh em sẽ đút cục này trong túi và cái bát đây cái bát của nó đây bát này là bát khiển anh em nhé anh em bấm khiển nó sẽ hoạt động <coughs> <coughs> bác khiển này anh em bấm khiển nó sẽ hoạt động này siêu nét cho anh em thế này cực kỳ nét bây giờ sẽ sóc thử cho anh em xem bắt xa được tầm 1.000 km đổ về ba trắng à, ba trắng cho anh em này cái cục wifi này anh em đút trong túi còn cái điện thoại này anh em để xa ra anh em chỉ cần à, đưa bát vào thôi bát này bao đập dùng cho tất cả các sòng sới anh em đưa được bát vào chẵn thừa chẵn thừa đấy anh em thấy không thì à, cái bộ sản phẩm này thì hàng độc quyền của bên Tấn Tuân Casino anh em nhớ đăng ký kênh theo dõi Tấn sẽ giảm giá cho tất cả anh em những cái sản phẩm này bảo hành cho anh em là đến khi nào vỡ thôi ba trắng lẻ thừa bán sách bán lẻ anh em thấy không bán sách lẻ là mình ăn tiền nào đấy sóc dồn vị ấy sóc ở đâu thì anh em có thể nhìn thấy nhá này đấy sấp đôi chẵn thừa sạch mắt chặn đấy anh em đây là cái dụng cụ mà đồ chơi cặp bạc bịp mới nhất hiện nay tân tiến nhất hiện nay anh em không chơi thì anh em tắt cái này đi sau đó thì anh em cắm sạc vào đây đây được gọi là cục phát wifi đi theo cái ứng dụng thì ứng dụng này anh em tự tải trên điện thoại của anh em được à, bên ờ, cơ sở của Tấn Tuân thì có hai cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn à, bao uy tín cho tất cả anh em sản xuất uh, tại xưởng cho nên là anh em yêu yên tâm về giá lúc nào cũng được rẻ nhất so với thị trường à, anh em nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp gặp Tấn qua số hotline 0914 43 tứ hoặc là 0868 02 tứ quý ờ, anh em có thể à, liên hệ qua số Zalo à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em